Ok xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh Di Khải Gaming Và Di Khải kính chúc anh em một buổi xem video vui vẻ em ơi Ở trong video lần này thì à, sau khi ghép xong tiếp tục uh, Evan uh, Su uh, Thì uh, Khải tiếp tục anh cho Evan uh, con này cho Gammy nha em Tại vì Gammy này mùa này uh, sinh nhật uh, số 5 tem Silencer Thì Khải cho anh cái nào nha mọi người Cái thường hàng là bánh sinh nhật thường hàng là bánh uh, tiền sâu này em Khải cho anh cái nào Thì uh, bây giờ chắc là Khải anh anh em ơi Hiện tại số người anh bắt uh, hảo hạng là tiền vạn à 51 người trên 30 Đó ok bây giờ khải sẽ anh cho anh em xem nha ở lần event này thì chúng ta vừa rồi thì khải có mua sẵn 10 một ngàn đến ờ, đa sách là 10 uh, 10 xu mua 1 ngàn cá là khoảng 10 k xu với lại tốn 50k điểm tốn kim rồi nè ok sau khi ép xong thì bây giờ Khải sẽ anh cho anh em xem ở mùa này thì nói chung thì nó cũng không có gì mới nè nó chỉ thêm được lỡ bao túi bí kíp nếu mà ra được cái đó mở luôn nếu ra được bí kíp nào có giá thì bán cũng mấy chục kim đó em ơi hiện tại bây giờ thì túi bí kíp rất là giá rồi anh em cùng ờ, theo dõi video này đừng quên ờ, để lại cho khám lại sẽ ủng hộ chơi bằng như là bắt đầu anh Bình xem sẽ được những món gì như năm ơi ok như anh em xem cái video lần trước thì khả anh được nón lên quốc bán được hơn hai triệu rưỡi đó nè ok liệu lần này như gì đây khui à, câu chúc một <coughs> khui ha nhưng đại chưa hỗn lộ được cái gì được cái may mắn gì hả nhanh nam một túi sát thủ dạng đi vượt ải gần 100 cái này à, tầm này cũng cố gắng tìm uh, kỹ năng và tìm năng cánh nhờ ngày mây luôn em ơi ngày mây tầm này cứ tìm kỹ năng cánh vô chống phái nữa thì thường là bốc bá cháy luôn em ơi đó em không đó, bốc khán cả 44 phần trăm mất ở hoàn toàn giờ với việc lên cấp tăng vào uh, tốc độ chống phái nữa bốc cho lẹ thôi úp cộng 111 trăm cái này à, vẫn chưa có gì giá trị nữa mày vẫn chưa có gì giá trị luôn một thủy tinh một uh, ờ, thiên thổ lộ đến kỹ năng tiềm năng cũng được ai bù lại cho ạt ai ốp được một cấp đó anh em xem này hiện tại này đang ờ, bận đầu bơ ca này mày khá mất cả ngon không kháng lôi 75 cộng 5 phòng thủ 75 kháng hàng 62 và kháng họ 70 kháng họ 75 nhé kháng độc 62 Phúc Duyên Mặt nạ mình đã quá trời mình đã chi nữa đây phúc duyên một boss đặc biệt đó gồm boss đặc biệt bữa nào đánh tiếp một lệnh bài không ảnh bữa nào nữa thôi 300 cái này chưa có một cái nến kia đánh tình mình luôn <clears throat> Anh lần này chắc ớt ốc lên trăm ờ, mười hai mấy chục phần trăm nữa Còn gần trăm mười ba Quá tử Còn chưa gì luôn Canh à Toàn tốt cá nhân như văn hỏi là nhiều đây Thôi vậy đây Sao giảm Gần đây trăm cái này phi tốc giảm tiêu lộ quá tử tiêu lộ trời nửa chặng đường rồi lần bài boss rất hiếm anh em thấy chưa nên là lần bài boss mua rất là hiếm em lâu lâu cứ bảo đánh boss đi đánh boss đi thực sự là rất khó em ơi đã anh một lần em bình tầm này tốn khoảng tầm 750k Việt Nam đồng 750k Việt Nam đồng thực sự nên thấy không boss không ra được con nào luôn em mất 500 cái được có một con thôi em nghĩ thử là cả server thử gom biết cái nào mà nhiều cho anh em đánh được nè hên xui à gồm lâu năm bảy ngày mới ra được rương nữa gồm lệnh bài boss rất là khó vẫn chưa cái gì cả này cái pháo đi đốt tiểu lộ bánh thật ăn, Wow, hai con bot chùa thế bánh quân tiêu bảy cho lên cấp rồi, thêm ảnh mục tiêu hai là về bờ nữa tại ở ờ, mạnh bông những con ngựa khác thì mạnh 8 mạnh hiếm còn mạnh bông tiêu là mạnh 2 nha anh em. Đồ, đây mạnh 7 nè mà. Tinh hồng. Rồi chua luôn. thiên tinh. Nãy được uh, hai viên thiên tinh nè. Hơi hiếm nha. Rồi, thêm thổ lộ nữa. Quách tiểu, uh, ờ, quách xanh. Đó, anh em thấy chưa? anh có một nghìn cái mà nó lần một vài boss rất ít luôn á dưới đây sẽ tốn xấu triệu rồi xấu triệu rồi vứt luôn cho số xấu số 8 thì được 8 được hơn chục kim nữa ai xa xa xong anh gì không có gì hết vậy kỹ năng tiềm năng không thấy luôn what the hell kỹ năng tiềm năng không thấy luôn khó à hơi nhỏ rồi nam ơi con này nhỏ rồi thì tinh thì tinh nạ tiếng là lộ tiếng là hán rồi không xong rồi rồi đang hải dòng mất đường rồi đâu không có một cái nến kỹ năng tiềm năng nào để anh chạy luôn chờ toàn toàn toàn chắc dạ, nó bớt bớt rồi mấy cái tiền thổ lộ này nó hỗn nhiên à, ờ, tiền thổ lộ thì tầm này 10 xu một bình rồi nè này chắc được uh, ờ, 10 bình chắc trăm xu rồi trăm xu đây đó là lực mấy cái bực đà rồi rồi bỏ bớt qua khỏi chặt rương rồi ok hai bốn sáu tám mười mười ba mười ba cho khoảng 15 đi đó nhiêu đó được 150 ờ, xu thêm cho hai bình nữa đi 150 xu gọi còn bên này 150 xu rồi nha rồi tiếp tục mình đá ở đây bỏ qua cho thấy yên đó nó ốc này rồi uh, bot uh, yên phúc yên này bỏ qua khỏi chọn rừng rồi này một này hai này ba này 4 là tầm này 50 xu một bình thì khoảng 200 xu nữa được 350 350 rồi 350 rồi được nhìn lên thì tin rồi rồi 1 2 3 4 được 4 viên này 50 xu 1 viên nữa không tới 50 xu luôn tầm 30 xu này mà 120 này mới thực sự là mới thu được mà 350 với này cho 120 nữa 48 47 còn 500 xu vãi nồi nhỏ ờ, rồi nhỏ rồi mới 500 xu thôi mày mới thuốc được 500 xu thôi tiếp tục khui nè <coughs> còn những cái cuối cùng mới thu được 500 xu thôi rồi ờ, không có một cái nớ này luôn má áo tinh hồng nữa một ngựa một càng khôn kháng cả gây kháng cả cho xe luôn cho thấy ngày mười luôn kháng cả này khoảng 300 xu được khoảng 800 xu nha đó 800 xu rồi càng khôn này à, 500 xu được ngàn ba được con ngựa kháng cả ba ngon người 10 luôn đó. lên kháng cả ba người này nếu bán cũng được kim nè 15 ngày rồi cái ba như cái này cho kim này hai k ba hai k ba với hai con boss này là một kim ba k ba 3k3 và cái này trăm xu là 3k4 3k4 từ cái này bốn cái này 400 xu nữa là 3k7 có bớt nhau 3k7 cho thằng ráo ha một quà kháng cảnh năm nè 3k7 nè này kháng cảnh năm nữa mang ngày 10 luôn nha 3k7 rồi hai viên tinh hồng này được uh, trăm xu à 3k8 này được uh, ờ, 400 xu nữa là 4k2 4k2 rồi Thôi 4k2 này Rồi hết rồi Đâu khui cái này 4k2 khui Một sức thố trò thời hạn nữa Rắc rắc rắc 4k2 Rồi hết rồi Nó còn gì nữa đâu Người này nha Bán được 300 xu nè 4k rưỡi 10 15 ngày 4k rưỡi à Trò tàu ngựa không 4k rưỡi rồi, đi dọn quang cái tính tiếp bốn k rưỡi rồi xong chuyển qua một cái này nhà nè 10 kiếm hơn thôi bốn k rưỡi nói chung là chưa lộ lắm bốn k rưỡi bốn à, k rưỡi với lại 500 à, cá nhân đi nhiều này được uh, à, 300 xu 4k8 ôi từ từ phun rương đây là 4k8 bớt chặt rương rồi thả tiếp nè 4k8 sao này không chặt chỗ rồi không đủ chỗ chứa ngựa kìa bốn kẹt tám rồi khôi tiếp tục à, năm mươi kia là gì này? rồi 50 à, cái cao trúc sinh nhật nữa đây mà khôi anh à, như đủ chỗ này luôn nó chặt rương ơi không vứt được no. người này nó bao nhiêu ngày 15 ngày á 15 ngày kháng cả 3 tối phiến được này bán được kim hơn ấy rồi khui tiếp nha anh khui tìm phi phong kỹ năng một cốc á tìm phi phong kỹ năng một cốc á nhận uống kiếm luôn thân phục thân phục quá trời tìm phục nhiều chục thanh phục quá trời rất là hán ăn đây thêm được chục túi nữa cho em à, ờ, đó nó phải vậy chứ ba ngày anh em có một kim rưỡi đó bốn k tám rồi đúng không ai bốn k tám với hai ba là hán này nữa năm k năm k cái này được sáu k rưỡi rồi ok cố lên sáu k rưỡi rồi tôi ngủ phù rồi nhiều quá chặt đường quá ok nói chung là thu được sáu cân rưỡi năm ơi lỗ ờ, tính là lỗ 4 kim con này thì anh không có đồ gì cả lỗ 4 kim rồi đã giao dịch qua lấy cái phi phong kỹ năng ngũ cấp à giao dịch con này lại con uh, kháng cảm 10 đó này anh con kia được kháng cảm 10 nè đó hàng ra với hàng đầu tìm nãy giờ cái đó đó anh em hai ba lá không trong là thu được 8 k rưỡi cũng được 6 k rưỡi chứ lộn 6 k rưỡi lộ 4 kim Thế là bao Đồ bóng kim Đây con này không có gì Rồi, một tháng một tháng Đây nửa tháng Đôi ngựa làm gì nào Bộ bó này đi Rồi ok còn 19 à, cái này bữa nào hết phi phong mở tiếp nha nè đó vừa rồi thì mở cho cô đó yếu quá đó kiếm phi phong kìa đánh một cấp đỡ tối đánh giờ đang rồi ok chung là anh em mình con này thì lỗ 4 kim này mà à còn uh, lần trước anh chính thì lời này thì lỗ chung là anh có anh có lời có lỗ anh em ơi không thể nào mà lời 100 trăm được rồi úp được à, hai cấp nha nè hai cấp đó ok chưa ngày mi ngày mi búp anh em ngày mi búp của bạn chiến đấu luôn g luôn này kháng cả năm bằng nhựa đó. đó ok chưa kháng châu bò luôn ừ. đây là ngày mi búp hãy đi cầm búp anh em này xây dòng lên rồi đi ờ, ép thêm cái phi phong 10 kháng cả 10 nữa cái kỹ năng cho chính này rồi kim cương bạc ba ngày đó ôi trời kháng trầu quá trầu ôi sơ ôi sơ 75 cộng một phòng thủ 75 cộng 6 75 cộng 1 ôi trời cho anh em xem sơ qua tổng sức đồ này. đó hai món thủ lý làm chậm kèm với cái này 40 làm chậm nữa là 100 làm chậm kèm với thanh âm trên người nữa là 120 làm chậm nha nè 120 làm chậm đó bỏ thanh âm lên cho anh em xem ừ thanh âm này nè đó rồi ok quá đẹp rồi gia truyền kháng cả 13 vũ khí kháng lôi 22 áo kháng lôi 17 bao tay kháng lôi 30 nhận kháng lôi 19 ngọc bội kháng lôi 28 giày kháng lôi 21 kháng cảnh 5 kháng cảnh 5 và kháng cảnh 10 đó quá cho rồi anh em xem video này đừng quên để lại cho khảo like chia sẻ ủng hộ cho em ơi con này thì anh lỗi thì chấp nhận em ơi không có đồ thì anh lỗi nó không có ra những cái uh, ăn ban này nọ nên là không lỗ đâu mà không có bí kíp luôn không lỡ bài bí kíp luôn áo thiệt đấy à. này đỡ này bữa nào hết phi phòng cái này cũng có anh tiếp rồi đây chi chia nhật rồi anh em xem video đừng quên ủng hộ khả đăng ký kênh ủng hộ cho anh em ơi và kính chúc anh em xem live dễ nha ok bye bye anh em và khải hiểu và đi video vào lúc uh, trưa 11 giờ 15 phút hàng ngày cũng như là up uh, livestream trực tiếp vào lúc uh, tối uh, 7 giờ 30 hàng ngày nha mọi người anh em ờ, rảnh ghế xem cho vui nha cảm ơn anh em đã theo dõi rất nhiều bye bye